chắc chắn là thủng rồi lại phải hàn táp à quên lại không bảo ấy anh quân ừ. không bảo gì đâu nhỉ chuẩn bị uh, miếng sắt anh em vừa tháo cái ống hút ra vừa tháo xong một ống để xử lý cái ống hút này ống bơm này khá là to các bạn đường kính về tầm 40 à, do bị à, hở mùi máy không lên cuốn hai vòng vào là to cái kia là đến nó thò được cái móc nó của nó vào kia không đứt không này đứt không đây này cái dây này nó chịu được một tấn rồi cái này thì nó, nó phải à, nó có độ dài nó lơ lửng để nó chuyển hướng này, này.

mình mình yêu mày như thế mình yêu mà cho được cọ lưng cọ lấy à, lấy à, cọ à, cọ lưng mình thôi có thể là bây giờ cứ đây này lấy lấy cái đấy đây này hở như này nhưng mà chảy vâng. bây giờ phải ờ, lấy cái gong đấy tháo bỏ tháo bỏ bỏ cắt cái này đi cắt làm sao được cái này bây giờ phải tháo làm sao tháo được cả cái này ra thì mới đấy chú cắt cái này thì chúng đấy, đấy. đây là phần ở trong nhà máy các bạn máy bơm uh, ly tâm trục ngang Đó, đây là cách ờ, đấu ờ, của cái máy bơm này điện ba pha đấu tam giác mình phải tháo dỡ dây điện ra để giữ cái độ an toàn và cái bảo vệ uh, an toàn đây là cái ký hiệu của máy bơm gồm có cột nước lưu lượng neta Đó. bạn nhìn thấy à, trọng lượng của máy bơm nữa à, phần xa kia là cái tủ điều khiển tủ điều khiển thì nó cũng máy bơm này cũng khá lâu rồi các bạn thì nó cũng đơn giản thôi nó có ba cái hát của ba máy cái hát tổng mình vận hành mình sẽ đóng áp lên áp tổng thì nó sẽ giữ độ an toàn đây là cái ống xả Đấy, ống ra của máy bơm ra qua một con đê rồi nó sẽ xả ra sông mà do cái máy bơm này khá lâu rồi cho nên thiết kế nó cũng không được uh, hiện đại Đấy, anh em rất là vất vả đây là cái đoạn sông đấy các bạn mùa này thì con sông này cũng đang cạn cạn nên anh em là tháo rỡ lắp đặt sửa chữa của cái ống bơm cái chó bơm đây cũng uh, máy này có ba máy đấy các bạn ba ống nó sẽ xả ra cái bể xả này cái đoạn này thì nó bị uh, mọt hết rồi các bạn ống bơm này khá là lâu năm rồi từ năm uh, ờ, 90 đến giờ ba bốn chục năm rồi mục nát hết anh em sẽ phải cắt cái bỏ cái phần uh, mục kia đi, à, đi cắt bỏ đi và sẽ lấy một cái đoạn khác ống khác hàn nối lại đây các bạn nhìn cái đoạn kia nó tủy hết rồi đục nát hết khá là lâu rồi và bây giờ anh em sẽ lắp ráp và hàn lại hàn thì ờ, cũng phải kỹ thuật các bạn hàn kín thì ờ, nó sẽ không bị giò gì nước nên được này máy bơm này chúng ờ, mình phải phải mồi các bạn nó không không không không như cái máy trục đứng bây giờ hiện đại thì không phải mồi cái máy này phải mồi phải mồi nước nên là vất rất là vất vả trong quá trình ờ, mồi nước mà ống bị hở là không lên được nước rất là khó đó anh em về xử lý rồi sau khi hàn xong thì ờ, máy cẩu sẽ đưa xuống và anh em sẽ lắp đặt lại trả lại những vị trí như ờ, ban đầu <coughs> đây cái em bể xạ đây là cái máy bơm bạn trục ngang bạn nhìn thấy ba máy bơm trục ngang công suất 55 kW trọng lượng 3,5 đây là cái e của nó các bạn khi mà nước đầy thì mở e này ra mình sẽ thấy là nước đầy lên đây và mình sẽ um, vận hành máy nước sẽ đẩy ra xong Đó. khi nước đầy thì uh, mình sẽ xoay cái trục nó sẽ um, sủi nước lên mình sẽ nhìn thấy vào những cái khe nước và những cái khe của cái trục Đó, hoặc là mình mở cái e ra mình sẽ nhìn thấy cái nước nó sẽ đầy lên và lúc đó thì mình sẽ vận hành máy rồi sẽ chảy ra bể xả đây bốn à, ba cái vòi bơm sẽ chảy ra đây <clears throat> đây là một cái đoạn đê các bạn đê ờ, thanh lương à, để ngăn cái ờ, con sông đó các bạn Còn trong này là cái khu ờ, bà con sản xuất nông nghiệp trồng lúa khoảng 27 ha lúa Ờ, máy bơm này phục vụ tiêu cho 27ha đây là cái bể xả ờ, nước sẽ dồn đây và máy bơm sẽ vận hành và tiêu úng cho bà con cho vâng, à, video này có lẽ là mình à, xin phép dừng lại nha các bạn nhé xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh mình xin chào